ở ừ, clip à, này ngày hôm nay tôi muốn gửi, à, gửi đến anh em cái bộ sản phẩm nắp âm dương hay còn gọi là nắp hai chiều khi anh em đi à, chơi tài xỉu đánh tài xỉu chỉ cần đưa cái bộ nắp này vào và cái cơ hội chiến thắng của anh em là tuyệt đối luôn khi uh, sử dụng cái bộ nắp này nó có hai phần một phần là chiều âm và một phần là chiều dương đây là cái nắp này đã tội được tôi thì uh, chế tác ở trên cái uh, thố đường nếu nhiều anh em cần nào cần có thể ờ, sử dụng ở trên uh, trên chất liệu khác ví dụ như là nắp sơn này hoặc là có một xị như này rất nhiều những cái phương án cho anh em lựa chọn khi sử dụng cái bộ sản phẩm này anh em chỉ cần đưa được cái uh, bộ hột và nắp vào áp dụng cho anh em nào làm cái hoặc là làm tay con cũng được chỉ cần đưa được nắp và hột vào thôi nó có hai phần khi chúng ta lắc như thế này tỷ lệ của nó sẽ về xỉu rất là cao Đó. rất là xỉu nếu như anh em nào muốn mà cho bài tài khi mình muốn cho về tài mình xoay nắp lại như này nó sẽ về tài Đấy. rất là hiệu quả chén này chén phản Đấy, tài vẫn là tài vẫn là tài nữa rất là chính xác rất là hiệu quả luôn đây cái bộ sản phẩm này ấy, anh em chỉ cần đưa được cái ờ, bộ nắp vào cơ hội à, gần như tuyệt đối đây là một cái phương pháp chơi tài xỉu đánh tài xỉu rất là hiệu quả khi sử dụng cái nắp này thì chúng ta có thể đưa đến bất kỳ sau nào đưa cho người ta lắc cũng được hoặc là anh em trực tiếp lắc cũng được về riêng về hột thì khá là rất là trong bao với anh em là hột trong suốt đây tôi soi dọi thử đèn cho anh em xem Đó. hột thì rất là trong thời hạn sử dụng thì không bao giờ có thời hạn sử dụng bởi vì cái này chúng ta lấy về mua về một lần là chơi được suốt rồi ngoài những sản phẩm này ra thì ờ, chúng tôi còn rất nhiều những sản phẩm khác liên quan đến tài xỉu như là máy soi xuyên nắp này hột tài xỉu bão này hột tài xỉu bay hột nghiêng tai nghiêng xỉu rất nhiều những cái sản phẩm cho anh em lựa chọn anh em nào cần tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua một trong hai số điện thoại đây 0983 30 22 22 và 0972 41 4444 anh em nào cần người đi ra lắc thuê đi làm cái cho anh em thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở đây xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này khi vào xem anh em nhớ đăng ký kênh like và chia sẻ để biết những sản phẩm mới nhất chào tạm biệt tất cả anh em